Cô có ví dụ sau. Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2 phần 3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Cô nhắc lại nội dung bài toán. Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2 phần 3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Bài toán cho chúng mình biết. Một rổ cam có 12 quả. Bài toán đi tìm 2 phần 3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả. Các con quan sát thấy rổ cam của chúng mình có 12 quả. Và bây giờ người ta sẽ đi tìm 2 phần 3 số cam là bao nhiêu quả. Nhận xét Ở phần nhận xét, các con sẽ thấy 1 phần 3 số cam trong rổ là cụ thể cô đem chia số cam ở trong rổ thành 3 phần bằng nhau, cô sẽ tìm được 1 phần 3 số cam trong rổ, chính là 4 quả, bằng cách lấy 12 chia 3 bằng 4 quả. Cô tìm được 1 phần 3 số cam trong rổ rồi, vậy thì cô có tìm được 2 phần 3 số cam trong rổ không? Một phần mình tìm được rồi thì hai phần mình tìm cũng dễ dàng. Vậy thì 2 phần 3 số cam trong rổ chính là 4 nhân với 2 bằng 8 quả. Với bài toán này, cô sẽ đi tìm từng phần nhỏ một. Đầu tiên, muốn tìm 2 phần 3 thì cô tìm 1 phần 3 trước bằng cách cô lấy tổng số cam chia cho 3 được 4 quả. Tìm được 1 phần 3 rồi, cô lại dễ dàng tìm 2 phần 3 số cam trong rổ bằng cách lấy 1 phần nhân với 2 ta được kết quả là 8 quả. Như vậy, 2 phần 3 số cam trong rổ chính là tám quả các con ạ.